nhưng trong diễn đàn cầu kín ngày hôm nay đã được tôi bắt cho con 44 phải không anh em thì 44 ngày hôm nay được nổ về cho chúng ta một nháy anh em ạ và 98 phải không ạ thì 98 ngày hôm nay được nổ về cho chúng ta hai nháy anh em nhé cầu kèo là có thật 100% phải không anh em và ở trong diễn đàn cầu kín thì tôi không tiết lộ một thông tin gì ở trên đây anh em nhé để đảm bảo an toàn cho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 Tương tự như vậy thì ngày 17 tháng 1 2 gấp cho 8 ngày sau sẽ nổ về con 2882 thì tôi sẽ đi bắt xong thủ lô để anh em tham khảo con 2882 anh em nhé. 28 82 để anh em tham khảo bia hơi xả đá anh em ạ. Và dàn đề tôi sẽ bắt cho anh em ngày mai là con 484 797 686 1 81 và một con nữa là 272 để anh em tham khảo anh em ạ. Chạm đề thì tôi sẽ chốt cho anh em chạm 4 và chạm 5 để anh em tham khảo bia hơi trà đá. Trên đây là những con số để anh em tham khảo bia hơi trà đá.